Xin chào mọi người, mình là Hiền đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng làm bài dance TikTok uh, mix 3 bài. Thứ nhất là bài xây sâu này, thứ hai là bài lai giác và bài cuối cùng là do it again nhá. Cùng tập nha. Với bài đầu tiên, nhảy bóng này bây giờ thì mình sẽ giải thích động tác cho các bạn nhé đầu tiên hai tay đặt chéo cất xuống dưới sau đó mở lòng bàn tay đến một độ cao tầm mắt úp cho mình lòng bàn tay và các răng hai bên tiếp theo thả tay trái tay phải ngửa ra và đấm vào đầu hai lần đấm nhẹ hai lần còn về phía chân nhún xuống nhún bốn lần nhưng khi mọi người nhún này nhấc cho mình gót chân phải đầu tiên đưa đầu gối chéo sang nhún hạ gót nhấc gót còn phía bên tay trái à nhấc gót trái nhún và nhún lần thứ tư thì vẫn là chân này thử lại chân của mình này nhấc nhún giờ mọi người kết hợp cả chân cả tay nhá Chéo Nhún Lên Nhún Và Nhún Thử lại này Chéo Nhấc gót Nhún Lên Gót Nhún Và nhún Động tác tiếp theo tay để ngang mắt nhìn qua phải sau đó về thẳng tiếp theo để cả vai cả hai tay lên vai hai tay và đẩy bóp sau đó hạ xuống bây giờ mọi người thử động tác lại một lần mình này từ đầu chéo nhấc nhún lên nhún và nhún hai lần ngang về và lên phần tiếp theo thì mình sẽ um, nhét lời nhét nhạc cho các bạn này chậm nhá ta ta ta ta ta ta why don't you say so phần nhạc nhá năm sáu năm sáu bảy tám ta ta ta ta ta what do you say so đấy là xong bài thứ nhất đến bài thứ hai bài lai giáp đầu tiên mình thích nhảy mẫu này bây giờ thì mình sẽ giải thích động tác này đầu tiên chân trước ngồi bước sang hai bên bên phải trước này thêm một cái lớp quấn sóng từ xuống không về chân sóng về chân lớp thứ ba bước sang phải thì dùng tay phải đưa qua sau đầu bước tay quấn sóng thu về thì hất tay trước tương tự thử lại này năm sáu bảy đi phải phải tay trái tay tiếp theo thu tay trái của ngang tay phải để hình bắn súng ở đây vượt xuống lên nhắm bắn bằng kết hợp này tiếp theo là đến bài thứ ba do it again um, mình sẽ nhảy mẫu một lần nha tiếp theo là đến giải thị động tác đầu người đá chéo tay này hất xuống làm hai lần như vậy tay lên trước là được hoặc là chỉ trên chỉ đây tùy nhau tiếp theo ngồi xoay cho mình vòng tay vào với nhau và hạ xuống đang chéo tay sang đưa lên chéo về như thế này tiếp theo này lên tay này hạ xuống này và đưa qua vai và đẩy thẳng xuống khi đấy thì con muốn này thử lại nhá chéo ra chéo ra chỉ xoay xuống chéo ra lên và hướng ngang về vai đẩy nhanh hơn một chút này chéo ra ta chỉ xoay vòng tay xuống chéo ngang lên và ngang vai đẩy nhịp năm sáu bảy tám một hai ba bốn năm sáu bảy tám một hai Nope. Đếm nhanh này. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo mình sẽ phải vào nhảy cùng các bạn. Trong này. Ta ta ta ta ta, let's do it again. Ta ta ta ta ta ta ta. da da da da let's do it da da da da da nhanh lặng lần nhanh này ta ta ta ta da let's do it ta ta da da da da bây giờ thì mình sẽ thử vào nhạc cả ba bài luôn này xong No. don't say so. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. We pay da Da, da, da, da. Ờ, vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn uh, bài nhảy mix ba bài uh, Say So, Light Up và Do It Girl Again rồi um, bài nhảy đến đây là xong uh, và bài nhảy đến đây là xong rồi chúc mọi người thành công nha da da da, it's da da da da da.